Chào anh chị em và các bạn à, trong cái video hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại về một cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề đủ rủi ro đó là rủi ro hệ thống rủi ro về uh, cái tâm lý chúng ta tâm lý sợ hãi bao trùm cũng như là uh, bị căng cứng trong uh, đầu tư và đây là cái rủi ro lớn nhất mà hôm nay Dũng nhận được một số các câu hỏi cũng như là rất nhiều các uh, điện thoại đến với Dũng trong cái suốt trong buổi sáng hôm nay thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ gì ạ cần phải làm sao nói rõ được chúng ta để chúng ta nhìn rõ một cách uh, khách quan nhất trước khi chúng ta uh, tham gia thị trường hay rút ra khỏi thị trường chúng ta cũng cần phải nắm rõ được uh, cái video sáng nay uh, Dũng cũng chia sẻ cho chúng ta một số các yếu tố để chúng ta có thể hiểu rõ được uh, thị trường ở uh, ngoài sự vận động ngoài vấn đề căng cứng về tâm lý thì hôm nay chúng ta làm rõ hơn uh, tại sao có rất nhiều anh chị em khi mà thời điểm này nếu trong trường hợp bảo chúng ta bán vào chúng ta mua vào gần như là bị căng cứng không thể nào đưa ra quyết định được căn cứ không đưa quyết định được và cứ để cho cổ phiếu ở một trạng thái tức là kệ nó không quan tâm đến nó và kệ nó và đây là một trạng thái căng cứng về tâm lý không đưa ra bất cứ được quyết định nào cả thế đợt đầu tiên hôm nay chúng ta có ba chủ đề chính anh chị em uh, lưu ý chúng ta sẽ làm ba chủ đề chính uh, chủ đề thứ nhất là về tâm lý sợ hãi và chúng ta cái cách chúng ta giải quyết như thế nào thứ hai là rủi ro về hệ thống bởi vì tại sao chúng ta phải nắm rõ về hệ thống bởi vì rủi ro lúc này là rủi ro rất là nguy hiểm dẫn đến là chúng ta có thể uh, bị cháy tài khoản đặc biệt anh chị em đầu tư phái sinh nhá anh chị em đầu tư phái sinh lưu ý và thứ ba nữa là chúng ta nhìn rõ hơn là cái đặc điểm của những cổ phiếu mạnh yếu để chúng ta nhìn rõ hơn đặc biệt là những phiên thị trường mà có hồi phục rất là mạnh như này thế thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại buổi sáng hôm nay bao nhiêu bạn đã có xem à, video buổi sáng hôm nay ạ tại vì những cái chương trình mà thị trường nóng hổi như này thì Dũng sẽ thì ờ, liên tiếp cập nhật để thông tin để cho anh chị em nắm rõ được là chúng ta cần phải phản ứng và đưa ra những quyết định nhanh chóng thay vì khi mà mọi thứ đã diễn ra quá muộn rồi mọi thứ đã trở nên xấu xấu rồi thì lúc ấy chúng ta mới đưa ra mới khuyến nghị mới nói thì chúng ta gọi là nói vứt đuôi đúng không ạ vứt đuôi và khi chúng ta nói vứt đuôi thì phần lớn chúng ta sẽ trải qua những cái trạng thái tóm lại là trạng thái rất là căng thẳng thậm chí là nếu anh chị em không đưa đủ can đảm để đưa ra quyết định thì rõ ràng chúng ta mất hết bản thân Dũng đã từng ở trà qua thị trường đó là mua cổ phiếu sau đó thì cứ nhìn cổ phiếu nó giảm mà mình không bán được ba anh chị em thấy được là chúng ta đã từng thấy là mua cổ phiếu xong thì thấy cổ phiếu giảm mà cứ quan sát lo lắng sợ hãi mà không bán được và từ khi mà cổ phiếu lên đến mức là rất là cao sau đó thì lãi rất là lớn sau đó cổ phiếu rơi dần dần thậm chí bị âm bị thua lỗ âm bị thua lỗ và đây chính là một trong những trạng thái thì trước khi nói về trạng thái này thì thực tế chúng ta sẽ nói về sự thật Sư thật ở đây là Dũng có nói với anh chị em là các bạn có thể chia sẻ, tức là hỏi tất cả những cái câu hỏi nào liên quan đến vấn đề về thị trường tài chính. Thì ở đây hôm nay có hai cái dạng câu hỏi khác nhau. Dạng câu hỏi thứ nhất là Dũng có một cái cái bác này khách hàng, bác này cũng chắc là nhiều tuổi rồi. Ờ, cách đây khoảng một, một tuần, có hơn một tuần, ngày nào bạn gọi, ít nhất là khỏi gọi khoảng, khoảng độ uh, ờ, 10 cuộc. Đấy, nhiều thì có có lẽ là 4 đến 50 cuộc. Đấy, ngày nào cũng gọi, gọi nhiều quá, chúng mà thời điểm này phải đứng ngoài nhưng bạn vẫn cứ gọi gọi nhắn tin gọi nhắn tin Dũng ơi vào được chưa anh đang đứng ngoài anh sốt ruột quá Dũng ơi vào được chưa anh đang sốt ruột quá bác nhắn tin bác gọi nhắn tin gọi cái câu chuyện đấy là gì ạ cứ nhắn tin gọi thì ở đây mà ở trạng thái là thấy thị trường nó thì mọi người kiếm được rồi hay là thấy thị trường nó đang tốt rồi hay như nào đó nhưng bác đang rất sốt ruột muốn là mua cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu trong đợt này tại vì bác hiện tại thì những có khoảng 500 triệu 500 triệu á, chưa vào hàng chưa có cổ phiếu nào nên gần như là rất sốt ruột và hôm nay có lẽ thống kê ở đây chắc có khoảng độ 20 20 cuộc cứ như vậy thì làm sao câu chuyện đây là gì ạ họ đứng ngoài họ xót xót ruột bởi vì uh, thị trường lên mạnh như này và hôm nay càng xót ruột hơn khi mà thị trường tăng rất là mạnh và anh chị em đứng ngoài cảm giác xót ruột trong cái phiên hôm nay có thể comment số 3 đúng không ạ nếu chúng ta đang xót ruột cảm giác là lo thấy rằng là cái cổ phiếu nó lên mà chúng ta không những là người à, chúng ta bị mất cơ hội hoặc là hôm qua chúng ta bán tự nhiên hôm nay nó tăng nó khiến cho chúng ta cảm giác là đang bị mất mát một cái điều gì đó và đây là câu chuyện thực sự nó đang diễn ra à, tức là đang diễn ra như vậy và khi mà đây là cái câu nhắn tin của bác đấy vẫn đang có mặt ở đây đó là gì ạ à, tôi rõ lại nó không được hay lắm nhưng cũng không muốn nói chia sẻ cái câu chuyện ở đây đó là câu chuyện rõ ràng của ta đang rất sót ruột để gì ạ rất sót ruột để gì ạ muốn mua vào sợ là cơ hội nó mất ra đấy đấy là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai có lẽ chúng ta sẽ nói đấy chúng ta đó là câu chuyện là rất nhiều các anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu đang nắm giữ cổ phiếu nhưng không bán ra được không thoát ra được và bây giờ cứ bị căng cứng không đưa ra quyết định được hôm qua có một bạn vừa gọi điện cho Dũng vừa khóc và bảo em không thể nào đưa ra không đặt lệnh được căng cứng mà cứ nhìn cổ phiếu thôi không thể đặt lệnh được và nó căng cứng đến mức là gì ạ cứ nhìn vào bảng điện tử là sợ sợ đến mức là không dám nhìn nữa và tự nhiên tâm lý nó bị căng cứng đến mức là gần như là có thể thấy là không thể nào đưa ra một bất cứ quyết định nào cả thế thì bây giờ không biết là chúng ta đã ai đã có cái cảm giác này có thể comment số 4 đúng không ạ nếu chúng ta có cái cảm giác này là cái căng cứng đến mức là không thể đưa ra quyết định được thì đây là trạng thái rất là nguy hiểm tại vì chúng ta biết rằng là trên thị trường cái trạng thái này nó luôn diễn ra luôn diễn ra là đó là chúng ta cứ sợ mất bán ra là mất hàng bán ra là mất hàng nên nó tạo ra một tâm lý cực kỳ nguy hiểm và chúng ta gọi là đây trạng thái là thờ ơ rồi trạng thái là trạng thái thờ ơ và không không thể nào tin được nữa và cuối cùng cổ phiếu vẫn cứ đi xuống cứ tiếp tục đi xuống đấy cái điều đầu tiên thế thì bây giờ nếu chúng ta muốn giải quyết cái cách này bằng cách nào cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhận diện ra cái cảm xúc của chúng ta bây giờ chúng ta cần phải nhận diện ra cái cảm xúc của chúng ta vậy trong cái cái thời điểm đó chúng ta có cảm xúc như nào một là lo lắng lo lắng chúng ta lo lắng chúng ta đang tập trung vào đâu chúng ta sợ hãi chúng ta sợ hãi cái điều gì đúng không phần vẽ ra cái sự sợ hãi là sợ hãi cái điều gì sợ hãi nếu trong như là các bạn phần lớn chúng ta là bán ra thì cổ phiếu lên đúng không bán ra thì cổ phiếu lên chúng ta mất cơ hội nhưng bây giờ chúng ta sẽ đặt qua câu hỏi là vì chúng ta không bán ra nên chúng ta đã thấy là chúng ta đã bị mất cơ hội bởi vì cổ phiếu lại tiếp tục giảm tiếp tục giảm mà chúng ta mất tiền mất tiền nhưng bây giờ bán ra thì chúng ta có cơ hội gì bán ra cái thứ nhất là chúng ta giữ được tiền bán ra cái thứ nhất là chúng ta giữ được tiền cái điều thứ hai nữa là vì chúng ta không hiểu rõ về cái vòng quay vận động của thị trường không hiểu rõ thị trường nó biến động ra sao nên nếu cứ giữ thì dù là thị trường có hồi dù cổ phiếu có hồi thì chúng ta cũng không bán được cổ phiếu và cuối cùng cổ phiếu vẫn cứ đi à, giảm rất sâu nữa nên việc mà bạn có giữ cổ phiếu có hồi thì chúng ta cuối cùng vẫn bị lỗ bao nhiêu bạn hiểu không này tức là khi nếu chúng ta giữ cổ phiếu và cổ phiếu hồi thì sớm muộn vẫn lỗ bởi vì chúng ta không bán ra và sau này cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm ngược lại chúng ta bán ra thì chúng ta có một cái gì ạ tâm lý sẽ nó bình an hơn và chúng ta sẽ gì ạ có thể việc mà nghiên cứu việc thực hành việc học hỏi hoặc là việc giữ tiền nó sẽ gì ạ nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác rất là à, thoải mái để chúng ta có thể tham gia thị trường hay thoát ra thị trường trong một xu hướng khác hay chúng ta có thể học hỏi những kiến thức khác vậy nếu trong trường hợp mà chúng ta vẫn cứ không nhận ra cái cảm xúc hoặc là cái cảm xúc của mình tại thời điểm hiện tại Tại vì chúng ta phải nhận ra cảm xúc vậy cái cảm xúc đó cái cách để chúng ta nhận định cảm xúc thời điểm này nếu bạn đang bị cái tâm lý như vậy thì bạn sẽ đặt ra câu hỏi là cảm xúc của bạn nó đang là sợ hãi hay là lo lắng hay là mệt mỏi hay là cảm xúc gì ạ à? bế tắc thì cái cảm xúc đó bạn cần mình một là cái ngôn ngữ cơ thể bạn ra sao cái ngôn ngữ cơ thể bạn nó đang bị gì ạ à? nó đang bị căng như này thì bạn cần mở rộng nó ra bạn có thể mở rộng cái ngôn ngữ cơ thể thật rộng ra để cho chúng ta thấy là vì khi mà chúng ta lo lắng thì cái ngôn ngữ cơ thể mọi thứ nó nắm chắc ở phía trong này chúng ta không thể nào thay đổi được nên đầu tiên chúng ta cần phải mở rộng cái ngôn ngữ cơ thể ra bạn có thể tập thể dục bạn có thể hô một cái gì đó nó mang tính chất là mạnh mẽ để nó giúp cho chúng ta thay đổi cái ngôn ngữ cơ thể khiến cho cái tâm lý chúng ta gọi là thờ ơ lo lắng sợ hãi bắt đầu nó chuyển sang một trạng thái tích cực hơn cái điều thứ hai chúng ta sẽ cần phải chúng ta quay trở lại đó chúng ta đang tập trung ở đâu chúng ta đang tập trung vào thua lỗ chúng ta đang tập trung vào nếu bán ra cổ phiếu giảm mạnh thì chúng ta quay trở lại nếu chúng ta bán ra cổ phiếu thời điểm này thì chúng ta được cái điều gì giả sử tại vì cái điều cái điều đó quan trọng là nếu bạn giữ cổ phiếu và tâm lý của bạn đang lo lắng sợ hãi thì việc nó có hồi bạn không không bán ra việc cổ phiếu nó hồi như hồi mạnh hôm nay bạn cũng không bán ra đúng không ạ đúng không hồi chúng ta cũng không bán ra và cái quan trọng là thực tế chúng ta bảo là kỷ luật không kỷ luật đó các bạn bởi vì chúng ta không nắm rõ được cảm xúc của chúng ta không hiểu rõ chúng ta đang gì à, tập trung ở đâu và đặc biệt là không nắm rõ được cái nguyên lý vận động của cổ phiếu không nắm rõ được nguyên lý vận động của thị trường thì không kỷ luật được ba anh chị em có thể comment cho Dũng số 10 nếu chúng ta không hiểu rõ cái nguyên lý vận động của thị trường thì chúng ta không thể nào kỷ luật được bởi vì dù kỷ luật thì cổ phiếu nó cũng gì ạ à, nó chạy theo nguyên lý khác mà chúng ta kỷ luật và nó phải có nguyên lý chúng ta mới kỷ luật được có nguyên lý hiểu được nguyên lý vận động những kỷ luật được nên chúng ta cứ nói kỷ luật là không kỷ luật được đâu ạ không thể kỷ luật được nên ở đây chúng ta gì ạ chúng ta cần phải nhận diện ra cái cảm xúc bên trong của chúng ta bằng thay đổi trạng thái cơ thể bằng thay đổi sự tập trung từ cái tập tập trung là bán ra là chúng ta có tiền và có tiền là chúng ta gỡ được và chúng ta nâng cao kiến thức để chúng ta gì ạ thời điểm này điều gì khiến cho bạn cảm giác tốt thời điểm này nếu chúng ta bán ra tốt ở đây chúng ta có giữ được tiền và thị trường lại tiếp tục giảm thị trường tiếp tục giảm và chúng ta sẽ có nhiều cổ phiếu giá thấp hơn định giá thấp hơn để chúng ta mua sau đó thì chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn bởi vì thị trường thì ạ nó không phải kết thúc ngay thời điểm này mà nó còn tiếp tục có những cái chu kỳ nữa Dũng không biết chắc chắn là khi nào tạo đáy nhưng rõ ràng là chúng ta đang nắm giữ và chúng ta thấy cảm giác là rất là khó khăn trong việc đưa ra quyết định và trong trường hợp ngày mai nếu trong trường hợp ngày mai ví dụ thì. ạ thị trường nó tiếp tục giảm nữa thì điều gì diễn ra với chúng ta nếu ngày mai thị trường tiếp tục giảm nữa thì rõ ràng là chúng ta gì ạ chúng ta sẽ thể tiếp tục là không thể là bán ra nữa thị trường lên nó hồi chúng ta còn không giảm tỷ trọng được thì cách thứ nhất là các bạn có thể bán 10 cổ phiếu 10 cổ phiếu bây giờ không bán được 10 cổ phiếu thì bán 100 cổ phiếu đi ạ chúng ta sẽ bán 100 cổ phiếu đi và sau đó thì tiếp tục bán dần nhỏ dần để làm cho cái tâm lý của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn trước khi chúng ta gì ạ có thể tham gia giao dịch đấy là cái điều đầu tiên chúng ta có thể hiểu đơn giản là tâm lý nó đến từ gì ạ à? một là cái ngôn ngữ cơ thể nó đang tập trung vào nó co bị co cứng co cắp lại rồi dẫn đến chúng ta hành động không thể hành động được cái điều thứ hai là chúng ta đang tập trung vào cái sự tiêu cực sự mất mát và điều thứ ba là chúng ta đang gì ạ? À? có những câu hỏi trong tâm trí đó là những câu hỏi rất là tiêu cực và đó chính là lý do chúng ta không đưa ra quyết định được nên uh, chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng gì ạ à? lo lắng đúng không ạ và chúng ta đang không nắm giữ cổ phiếu cũng lo lắng bởi vì thị trường nó tăng quá mạnh không biết bị bỏ rơi hay không nhưng cái điều này là cái điều mà nó rất là bình thường trên thị trường chứng khoán và đây là một trạng thái tâm lý rất là nguy hiểm với các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mới lúc này chúng ta mua vào có thể không biết là T4 có đạt được tỷ trọng hay không thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi đến phần thứ ba thứ hai là rủi ro hệ thống Dũng sẽ muốn nói các bạn đã rủi ro hệ thống chẳng hạn trong thời điểm này có rất nhiều các công ty chứng khoán đặc biệt là các bạn đầu tư phái sinh nhá Dũng sẽ lưu ý cho các bạn đầu tư phái sinh ở đây các bạn hiểu đơn giản là khi đầu tư phái sinh bạn đang long ở phía trên này giả sử bạn đang long trong một xu đi lên như này thì cái việc mà bạn đang long đặc biệt là sử dụng cái margin ở đây thì một vài các công ty chứng khoán không biết là các bạn có gặp không khi bạn đang long ở đây cổ phiếu hoặc là bạn có thể cổ phiếu nó hồi ở phía trên này bạn đang long ở phía trên này cái vị thế long này này đây là cái vị thế khi mà các bạn long các bạn có có thể lợi nhuận nhưng khi các bạn sọt hay là chúng bạn bán ra để các bạn đóng vị thế thì nhiều lúc cái vị thế này vị thế này nó không đóng được bởi cái lỗi hệ thống cái lỗi hệ thống của các công ty chứng khoán họ không cho chúng ta bán ra và sau đó thì nó sẽ giảm rất là mạnh và chúng ta sẽ mất một khoản tiền rất lớn khi mà hệ thống nó bị lỗi ở trong lúc này thì chúng ta thấy là cái xu hướng chính là xu hướng vẫn giảm nhưng rõ ràng là khi mà cổ phiếu đang lên đến vị trí mà chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh ở phía trên này đây là chúng ta gọi là hợp đồng vệ sinh lên đến vị trí kháng cự mạnh này mà trong trường hợp chúng ta long cái vị thế đang gì bị gặp những cái khoảng chúng ta gọi là khoảng kháng cự rất là mạnh thì việc chúng ta long tức là chúng ta đồng không hiểu chúng ta gì ạ long để muốn là cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng muốn thị trường tăng thì những vị thế đóng sọt để nhiều lúc chúng ta sẽ bị gì ạ lỗi hệ thống lỗi hệ thống ở đây là các bạn có đưa ra quyết định short cổ phiếu short hợp đồng nó sẽ không đóng được và khi nó không đóng được thì điều gì diễn ra không đóng được điều gì diễn ra chúng ta có thể cháy tài khoản rất là nhanh cháy tài khoản cực kỳ nhanh bởi vì trong cái vị thế này nó đang biến động rất lớn nên nếu các bạn đầu tư thời điểm này một là cái vị thế chúng ta gì ạ cần phải đầu tư một cái lượng nhỏ thôi chẳng hạn bạn có khoảng 50 hợp đồng thì bạn chỉ đầu tư khoảng 5 đến 10 hợp đồng thôi tại thời điểm mà chúng ta thấy là hoặc là nếu bạn đang một cái xu hướng mà chúng ta gọi là short xu hướng bán short thì cái việc và cái vị thế của bạn thì có thể bạn tăng thêm vị thế đó vì cái xác suất long của bạn sẽ gì ạ cái xác suất mà các bạn đóng hợp đồng long nó sẽ gì ạ ít ảnh hưởng hơn bao các bạn hiểu điều này nếu các bạn có thể nếu trường hợp các bạn đầu tư phái sinh hoặc thậm chí là đầu tư cổ phiếu thì sẽ có những cổ phiếu có những cái, cái doanh nghiệp thường thì công ty chứng khoán đó, thường những phiên biến động lớn có thể cổ phiếu sẽ bị kẹt và chúng ta không bán ra được nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta làm chúng ta quyết định ở những thời điểm mà ai cũng có thể làm được thay vì cái quyết định mà thị trường ép chúng ta phải bán thị trường khi nó ép chúng ta phải bán là gần như chúng ta bán được và đây chính là cái nghịch cảnh của các nhà đầu tư chúng ta hiểu đơn giản là đây là một cái ví dụ như các bạn có thể thấy rằng là khi mà cổ phiếu nó có thể bán được thoải mái đúng không ạ thì rõ ràng DG các bạn đã nhìn thấy không ạ tất cả cái cảnh báo này được báo trước từ rất lâu rồi khi mà đi DG vậy cổ phiếu này đang mạnh hơn là yếu thị trường vì cổ phiếu đang yếu hơn thị trường và chúng ta biết rằng là mỗi một phiên nó giảm 2,9% thì cái việc mà chúng ta thấy là lúc mà thị trường nó ép bạn không bán được và ngày mai lại tiếp tục giảm tiếp tục giảm thị trường đang giảm tăng rất là mạnh như này thị trường đang tăng rất mạnh như này mà cổ phiếu lại tiếp tục giảm thì lý do chúng ta tại sao chúng ta lại bảo cổ phiếu này mạnh lý do tại sao chúng ta lại bảo cổ phiếu này là cơ hội để mua chung và dài hạn chúng ta có thể giải quyết được giải thích được cái điều này không ạ các bạn có câu hỏi nào các bạn có gì ạ Dũng muốn lấy một cái chủ đề như này đó là cổ phiếu DG lý do tại sao các bạn nghĩ là cổ phiếu này là đang rẻ để các bạn mua vào đang rẻ để các bạn mua vào lý do tại sao các bạn lại nghĩ là cổ phiếu này có thể lên được 500 điểm 500 điểm và lý do tại sao các bạn lại tiếp tục mua trung bình giá giảm khi mà cổ phiếu này thị trường lên rất là mạnh thị trường lên đến gì ạ à? 1,8% mà tự nhiên cổ phiếu nó cứ giảm sàn và chúng ta thấy được thời điểm này rõ ràng là giá cổ phiếu quá rẻ mọi thứ quá rẻ mà tại sao chúng ta lại mua vào đấy là cái điều đầu tiên vậy ở đây chúng ta nhìn nhận một góc độ nào đó không phải riêng cổ phiếu DG chúng ta nhìn vào cái bảng điện tử này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là tất cả những thị trường một vài cổ phiếu gia tăng này nhưng cũng sẽ có rất nhiều cổ phiếu như dòng gì ạ dòng chứng khoán chúng ta thấy là những cổ phiếu dòng chứng khoán trong đó có gì ạ SSI vẫn đang xuống giảm chúng ta cũng nhìn thấy những cổ phiếu như VIX hoặc là một vài các cổ phiếu khác cũng đang trong xuống giảm và đây là những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường vậy những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường này thì rõ ràng nó không có cơ hội để chúng ta nắm giữ đúng không ạ nó không có cơ hội để chúng ta nắm giữ nên việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu mạnh hay cổ phiếu yếu hơn thị trường trong một cái khoảng thời điểm này là yếu tố quyết cực tích cực nên nếu các bạn có hỏi rằng có tư vấn có tham vấn được cho chúng ta mua cổ phiếu nào hay không thì cái điều này về cơ bản là không lý do tại sao không thể tham vấn hoặc là tư vấn cho nhà đầu tư thiếu hiểu biết mua cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu ví dụ ví dụ như các bạn có thể hiểu đơn giản như này nếu ai đó chúng ta gọi là hai vợ chồng đang đầu tư chứng khoán bị thua lỗ thời điểm này ví dụ như vậy vậy khi mà chúng ta bị thua lỗ này thì nếu giả sử như chúng ta có một người vợ chúng ta đang đầu tư đi bị thua lỗ thì chúng ta hỏi một người bạn của chúng ta hỏi ông A nếu ông A đã từng bỏ vợ thì ông khuyên thế nào ạ ông khuyên nào ạ nếu ông A từng từng bỏ vợ thì ông khuyên nào ông khuyên sẽ là mày mày hãy bỏ đi đúng không ạ còn hỏi ông B thì ông khuyên nào ông B nếu ông B ông gì ạ trong cái lúc khó khăn này ông B sẽ gì ạ hỗ trợ người vợ của mình người chồng người mình để vượt qua cái khó khăn này và họ đã sống với nhau hạnh phúc thì ông B sẽ trả lời như nào ông B sẽ hướng dẫn chúng ta gì ạ là chúng mày sẽ gì ạ thôi bán hết cổ phiếu đi làm lại từ đầu bảo nhau làm ăn thế thì trong thị trường chứng khoán cũng tương tự như vậy anh chị em sẽ hỏi một số các bạn gì ạ các bạn gì ạ nếu các bạn hỏi một số các bạn thì đang nếu một số các bạn đang hiểu môi giới mà các bạn muốn là có phí giao dịch thì các bạn sẽ làm gì ạ các bạn sẽ bảo các bạn giữ cổ phiếu ở đó Dũng không nói đúng hay sai ở đây nếu chúng ta đang tập trung vào cái phí giao dịch thì các bạn bán ra là họ sẽ mất phí còn ngược lại các bạn đang tập trung vào những nhà giao dịch mà muốn các bạn kiếm được tiền thì họ sẽ bảo rằng là bán hết đi để khi nào khi nào thị trường tăng thị trường tạo đáy thì anh mua vào sau vậy nếu bạn đi hỏi mua được hay không được thì về cơ bản vẫn là thua lỗ hello bao nhiêu anh chị em hiểu điều này có thể comment số 1 được không tức là khi mà chúng ta đi hỏi là chúng ta đã bị sai rồi bởi vì chúng ta chẳng hiểu rằng cổ phiếu nó vận động ra sao nên cái bác kia bác cứ gì ạ à? bác điện bác điện bác điện đến nước rồi gì ạ à? liên tục gần như là không nghỉ và bạn bác đang rất hoảng loạn bởi vì không mua được cổ phiếu trong mấy ngày hôm nay còn một bạn khác thì gì ạ à? cũng là bây giờ lo lắng là không biết là bán nên bà làm sao để bán cổ phiếu làm nên phải bán cổ phiếu và cũng trở nên gì ạ rất lo lắng rất hoảng loạn bởi vì cổ phiếu mỗi ngày nó lại tiếp tục đi xuống và nếu trong trường hợp ngày nay nó lại tiếp tục tăng và mai không biết là nó có lên hay không nhưng ở đây chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta nhìn về góc độ về thị trường góc độ thứ nhất là những cổ phiếu như thế này đang giảm thị trường tăng rất mạnh này cổ phiếu giảm nó đang yếu hơn thị trường vậy nếu thị trường đang tăng mạnh như này mà cổ phiếu giảm nó đang yếu hơn thị trường những cái cổ phiếu như là gách như này nó đang yếu rất yếu hơn thị trường dù là chủ tịch hội đồng quản trị họ có nói rằng gì ạ mua 10 triệu cổ phiếu đi chăng nữa thì đây nó là yếu hơn ví dụ để các bạn có hiểu đạt đơn giản nữa với những cổ phiếu này thì họ đã tích lũy ở đây họ đã tích lũy rất nhiều cổ phiếu ở đây tích lũy rất nhiều cổ phiếu ở đây và tiếp tiếp tục tích lũy đến khi mà mua đến khi nhà đầu tư cá nhân không còn ai bán ra nữa khi nhà đầu tư không cá nhân không còn ai bán ra nữa thì họ bắt đầu kéo lên khi họ kéo lên thì họ kéo lên đến bao nhiêu cũng được muốn kéo lên bao nhiêu cũng được bởi vì số lượng họ đang kiểm soát cái số lượng cổ phiếu họ đang kiểm soát là rất lớn nên chính vì vậy khi họ kéo lên đến việc này thì họ tạo ra những đợt bán xả bán xả ở đây khi họ bán xả và chúng ta thấy là họ đã bán một lượng cổ phiếu rất là nhiều ở giai đoạn bán xả như này và đây chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai khi họ bán cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này họ ví dụ như họ bán được 100 2.000 ờ, tỷ đấy ạ họ bán được 2.000 tỷ ở trong cái giai đoạn này thì họ lúc đấy họ tiếp tục bán và cổ phiếu tiếp tục đi xuống thẳng đứng như thế này thì sau khi cổ phiếu đi đến thẳng đứng như này thì ở đoạn này họ sẽ mua quay trở lại mua 500 tỷ họ mua 500 tỷ sau đó bán ra tiếp ạ à. tại sao họ mua 500 tỷ ở đây bởi vì họ vẫn còn lãi 1.500 tỷ nên họ mua ở đây để họ tạo ra thanh khoản và tiếp tục bán ra tiếp tục ở đây nên trong đoạn này họ bỏ ra 10 triệu cổ phiếu để người họ có đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu xong đúng không ạ sau đó lại tiếp tục rơi tiếp và họ có thể đăng ký thêm một chút ở đây tuy nhiên dù họ có bỏ ra hai à, 500 tỷ mua ở đây thì họ vẫn có lãi 1.500 tỷ và nhà đầu tư chúng ta sẽ gì thấy được là càng mua càng lỗ và cuối cùng cổ phiếu này tiếp tục rơi xuống đến cái đáy của nó tiếp tục rơi xuống đáy và không biết bao giờ đi lên và đó chính là lý do chúng ta biết rằng là chúng ta mua cổ phiếu trong cái kênh đi xuống trong cái đà đi xuống thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ hiểu đơn giản là thị trường đang giảm thì cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục giảm đây ạ và chúng ta đang biết rằng là nếu bây giờ anh chị em đã mua cổ phiếu này với giá 30 ở đây là giá 30 thì cổ phiếu này lên đến giá 60 là chúng ta lãi được bao nhiêu ạ lãi được 100 phần trăm đúng không từ 30 lên lãi 60 là lãi 100 phần trăm và khi cổ phiếu này lên đến gì ạ 120 là chúng ta được gì ạ à? 130 120 từ 30 lên con số này chúng ta lãi được 3 lần vậy khi chúng ta lãi được 3 lần ở đoạn này vậy nếu trong trường hợp cổ phiếu tiếp tục giảm như này thì nếu bạn đầu tư tại thời điểm này thì chỉ cần lên đến đôi chút ở đây thôi là nhà đầu tư khác họ đã lãi được từ 40 lên đến 60 họ đã lãi được 50 phần trăm là họ đã bán rồi họ lãi được 50 phần trăm họ đã bán rồi còn việc mà chúng ta cứ tiếp tục mua trung bình giá xuống ở đây thì cái việc mà cứ lên là nhà đầu tư khác họ thu lỗ họ bán nên chúng ta không bao giờ lấy lại được lợi nhuận không thể lấy lại được lợi nhuận đúng không không thể lấy lại được lợi nhuận bởi vì cứ lên là người ta sẽ bán ra bởi vì người ta bị thua lỗ rất là nhiều rồi đúng không thì nên nên vậy là chúng ta có đầu tư theo một chu kỳ giảm như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ mất rất nhiều khi mà chu kỳ trước nhà tạo lập họ đã kiếm rất nhiều lợi nhuận còn chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là chúng ta tiếp tục đi xuống và một thời điểm nào đó nhà tạo lập lại bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ kéo cổ phiếu lên và chúng ta thấy là nhà tạo lập sẽ bỏ ra một tiền khoản tiền nho nhỏ khi mà kéo cổ phiếu lên trong những đợt hồi phục như này thì chúng ta cứ tưởng là cơ hội cho đến chúng ta họ sẽ tiếp tục bỏ ra một lượng cổ tiền nho nhỏ họ kéo cổ phiếu lên tiền nhỏ kéo cổ phiếu lên và tiếp tục đạp xuống và đấy chính là lý do chúng ta không biết nếu cứ tiếp tục nhìn vào cổ phiếu mà chúng ta không hiểu rõ thị trường sẽ vận động ra sao bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đôi chút về thị trường chung à, thị trường chung hôm nay chúng ta có thể nhìn về góc độ đây rõ ràng là phía trước này là mới cản rất là lớn sự thực là phía trước là cản rất lớn cái thứ hai đây là một cái phiên giảm khối lượng lớn và tạo ra khoảng trống thường thì cổ phiếu sau khi giảm tạo ra khoảng trống đây chúng ta gọi là trong VSA gọi là gì ạ đây là SOW6 sau khi bị gãy SOW6 ở cái đây chúng ta gọi là kênh như này thì thường cổ phiếu sẽ kéo xu hướng là kéo lên về phần kéo lên về phần gì ạ phần hỗ trợ đây là quá trình kéo lên hỗ trợ sau khi kéo lên hỗ trợ đặc điểm nhận diện là khối lượng bắt đầu thấp khối lượng thấp và sau đó tiếp tục rơi rất mạnh đấy là đặc điểm của nó đấy ạ à, chúng ta có thể nhận diện ra đơn giản thôi thế thì khi mà chúng ta bị gãy như này với khối lượng áp lực lớn như này thì về cơ bản quá trình hồi phục là quá trình bán chứ không quá trình mua ba anh chị em hiểu điều này có thể comment số 1 đấy ạ tức là trong quá trình hồi phục này là quá trình bán ra chứ không quá trình mua bởi vì chúng ta có thể quay trở lại một vài cổ phiếu khác ở những giai đoạn trước đó ở đây giai đoạn đầu của một chu kỳ gáp chẳng hạn đây là cổ phiếu gáp khi một cổ phiếu này bị bán bị gãy kênh đây ạ à, đây cổ phiếu gác bị bán bị gãy kênh rất là mạnh đây thì cổ phiếu này có xu hướng hồi phục với khối lượng thấp về cái vùng hỗ trợ này và sau đó tiếp tục giảm tiếp đây là cái cách nên không phải là đến này chúng ta bán ra và nếu chúng ta đang bị kẹt ở đây thì lên đến vùng này là chúng ta bán ra đó là cách thức để chúng ta gì ạ cách thức để chúng ta thoát ra ở trên cái vùng này chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục mua vào nên về cơ bản thị trường chung chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nên nói cho anh chị em để chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là nếu thị trường chung đang giảm mạnh ở trên cái vùng hỗ trợ này thì kéo lên như này khối lượng đang thấp nó không đủ cái nguồn lực để hỗ trợ cho một xuống tăng nên dù là thị trường có tăng mạnh đi chăng nữa khối lượng không đạt bởi vì cái vùng này nó giảm quá là mạnh vùng này giảm quá mạnh nên khi mà chúng ta đợi mua ở những phiên này đợi T4 sợ không đủ một sợ T4 là không đạt được yêu cầu chúng ta nên theo cái quan sát của Dũng thì thường nó sẽ có quá trình test lại đáy này nữa sau khi test lại đáy này chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó mạnh hay yếu chúng ta sẽ tiếp tục tính sau còn bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng là câu chuyện đây là lo lắng sợ hãi là cái bài học mà chúng ta cần phải giải quyết ngay lúc này lúc này đó là gì ạ chúng ta có mua chăng nữa thì thị trường các cổ phiếu không phải tất cả nó có thể tạo ra xu mới thời điểm này có lẽ là nó không tích cực nhá không tích cực bởi vì cái áp lực bán ra sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới cái điều thứ hai là gì ạ lạm phát tiếp tục gia tăng trái phiếu đáo hạn cũng tiếp tục diễn ra trong từ tháng 6 tháng 9 và tháng 12 và ngoài ra thì còn gì nữa ngoài ra thì chúng ta biết rằng là dòng tiền nó sẽ chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu được gì ạ nhóm cổ phiếu được hưởng lợi trong thời điểm này thôi là nhóm cổ phiếu dầu khí nhóm cổ phiếu phòng thủ còn lại toàn bộ các nhóm cổ phiếu như là bất động sản các cổ phiếu dòng gì ạ à? tổng ngân hàng các cổ phiếu dòng là ờ, chứng khoán là không được hưởng lợi cho bạn này nên chúng ta vẫn cứ nắm giữ mà nắm giữ thì chúng ta biết rằng là hôm nay thị trường giảm tăng rất mạnh như vậy mà cái nhóm cổ phiếu chúng ta không giảm nhóm cổ phiếu chúng ta à, không tăng mà vẫn cứ giảm thì đấy là lý do chúng ta cần phải gì ạ nó yếu hơn mà chúng ta lại tiếp tục nắm giữ thì nhiều các bạn vay ngân hàng nhiều các bạn uh, đi đầu tư cuối cùng là toàn bộ lợi nhuận chúng ta biếu hết các nhà đầu tư tổ chức và đấy là cách mà các bạn cần phải nhận ra được ờ, hôm nay cũng làm video ngắn như này để mong là các bạn có thể học thêm được ờ, một vài các kiến thức ở trong video này thứ nhất là rủi ro rủi ro về hệ thống các bạn cần lưu ý là khi rủi ro về hệ thống thì cái xu hướng mà nó đi ngược thì việc mà các bạn long cổ phiếu long long là nó sẽ nguy hiểm bởi vì lúc mà sọt chúng ta không đóng được tại vì Dũng đã từng dính cái tình trạng đó là gì ạ mình long mình lãi rất nhiều sau đó hệ thống nó bị gì lỗi và cuối cùng mình bị lỗ lỗ ngược lại nên cái việc mà chúng ta đang đi ngược xu hướng tức là long ngược xu hướng thì cái việc mà cái khả năng được thì được ít nhưng mất thì mất rất nhiều thế đâu các bạn hiểu không ạ tức là chúng ta đang đầu tư ngược xu hướng thì có thể chúng ta được một ít nhưng mất là mất rất nhiều bởi vì khi mà thị trường nó giảm khi thị trường giảm mà nếu trong trường hợp thị trường giảm mà chúng ta đang sọt thì cái xu hướng của chúng ta nó sẽ là xu hướng thuận thì lúc đó chúng ta dù nó đóng không đóng hợp đồng cho nó vẫn có gì lợi nhuận nên lúc này không đầy đủ cho may mắn được không thể nói là may mắn hay không may mắn được cái thứ hai là chúng ta lại là căng cứng về tâm lý thì căng cứng tâm lý là một số bạn sẽ thấy rằng là việc mà không mua được cổ phiếu trong hôm nay là rất xót ruột rất xót ruột rất lo lắng và cảm giác như là mình đang bị bỏ rơi nhưng tuy nhiên các bạn hiểu đơn giản là các bạn không biết là các bạn mua cổ phiếu nào nhưng về để cho thị trường nó ổn định có lẽ là mất thêm thời gian chứ không thể tăng nhanh được và cái cuối cùng là bạn sẽ thấy là các cổ phiếu nào mạnh hơn các cổ phiếu yếu hơn thì những cổ phiếu nào mạnh hơn thì chúng ta hôm nay chúng ta nhìn thấy thị trường là thị trường đã phản ánh rồi thị trường đã phản ánh cổ phiếu nào mạnh hơn rồi còn những cổ phiếu yếu hơn thì chúng ta cần phải thoát ra đấy thì đây chúng ta sẽ thấy là không phải là mình nói trước để chúng ta lấy những cái câu chuyện này là câu chuyện được nói đi nói lại nhiều lần rồi đấy vì chúng ta đã được hô hào và hôm nay chúng ta thấy là hơn một triệu cổ phiếu được bán ra giá sàn thì rõ ràng chúng ta không bán trước thì chúng ta sẽ gì ạ rủi ro và đấy là lý do chúng ta mất tiền và nhiều bạn vừa rồi vẫn bị mắc kẹt cái nhóm cổ phiếu L14 DGCO vẫn bị mắc kẹt bởi vì chúng ta mong rằng là cầu nguyện cho là cổ phiếu đi lên nhưng cũng giống như có nhóm cổ phiếu FLC đấy ạ đó là gì ạ khi mà cái cổ phiếu mà nó đang vào xuống giảm nó đang bị vướng mắc một số các các à, yếu tố nào đó có thể nó dẫn đến là cái cái việc mà chúng ta mất thanh khoản khi mà chúng ta mất thanh khoản thì dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ và đấy là lý, lý do chúng ta cần phải tỉnh hình thức một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc bạn sẽ có những quyết định tốt nhất trong đầu tư ở ờ, trong chương trình này Dũng không có muốn là đưa ra cổ phiếu hay là chỉ trích bất cứ ai cả nên mong anh chị em cứ ờ, thông cảm là việc ở đây Dũng chỉ muốn là đưa ra những bài học để giúp cho các bạn hoàn thiện hơn hoặc là các bạn nào có gọi điện hoặc là um, nhờ Dũng tham vấn chia sẻ thì về cơ bản Dũng sẽ không chia sẻ việc về việc là mang tính chất là hô hào mua cổ phiếu Dũng sẽ không hô hào mua cổ phiếu bất cứ nào trừ khi bạn có kiến thức bạn có trải nghiệm Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn cách thức của Dũng đang làm thôi để các bạn có thể hiểu rõ và các bạn đưa ra quyết định tốt nhất thay vì cứ ngày nào cũng gọi điện hô hào bảo mua được không thì đấy là câu chuyện của một cái bác gì đó từ nó bác rất sốt ruột cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn một vài bạn đó là khi mà chúng ta căng cứng không bán cổ phiếu được thì trước khi chúng ta phải bán nhỏ trước bán lượng nhỏ trước và chúng ta thoát ra để tâm lý bình an trước và sau đó chúng ta sẽ gì ạ